like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé đó một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng nó lại là cái niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là có động lực để ngồi soi có chốt số để phục vụ các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều đó uh, giải đặc biệt thì hôm nay ra 81 nhất to thì ra 61 về lô tô thì hôm nay cũng không đầu nào và đít nào bị câm cả cái cầu lô hai nháy thì hôm nay có à, 36 và 71 và 84 các bạn nhé 62 thì ngày hôm nay tương bừng với hai nhảy ba nháy lô các bạn nhé lô cặp thì có cặp 4884 2662 và 1661 đó đặc biệt thì ra 81 rồi đó thì à, hôm qua mình à, có do cái có chút công việc bận nên mình không có lên làm video cho các bạn được thì nhưng mà ở trên ờ, Zalo thì mình cũng vẫn cứ ngồi à, soi xét cầu kèo để cho các thành viên ở nhóm tuyến đường của mình tham khảo thì ngày hôm nay các thành viên ở nhóm tuyến đường của mình thì cũng đã à, về bờ với cái song thủ VIP 83 rồi các bạn nhé đây mình có chốt cho các bạn là song thủ VIP là 83 thì ngày hôm nay 83 nó cũng đã nổ rồi đã đưa các bạn về bờ khá là an toàn <clears throat>